Xin chào anh em thì hôm nay tôi xin chia sẻ với anh một bộ hộp báo dung tài xỉu không tang đây là cái bộ hộp mới nhất hiện nay anh em nhé nó bao gồm là một bộ hộp và một máy báo dung Đấy, cái máy báo dung này rất là nhỏ gọn nó bằng hai đầu ngón tay này thôi thôi Đấy, dễ dàng để nó ngụy trang vào trong người cái máy này thì được sử dụng pin nhé 5 đến 10 ngày tùy thuộc cái tần suất em chơi nhiều hay chơi ít em thay pin tôi thì cái bộ hộp này thì có đầy đủ kích thước để phù hợp với sân chơi của anh em đấy thì trước tiên thì tôi xin phép là thử lâm chắc để em thấy được nó là hoàn toàn không chắc con trâu không hề hít anh em nhé đấy không hít này Đó. ok sẽ tiến hành xoay đèn đây em rõ đấy, tôi sẽ đo xoay đủ 6 mặt cho anh em đấy, xoay xuyên hoàn toàn nhé đấy, không hề gom đục này đấy rất là trong không khác gì hột trọ anh ạ đấy thì với bộ hột này em cứ luồn ở sân chơi cho người ta kiểm tra thoải mái em nhé khẳng định với em là 100% là không tan anh em nào mà không phát hiện ra là có bất cứ tăng lý gì cho luôn bộ hột và đền gấp 10 tiền luôn em nhé đĩa hoàn toàn bình thường nắp không vậy nhé đấy tôi thử nước muối cho anh em đây hột thì nói đây đây hiểu không đấy nói thì với bộ hột này nhé anh em có thể là tổ chức sân chơi đưa hột vào hoặc anh em đi sân chơi người tay anh em luồn hột vào cho tôi Đấy, khéo léo luồn hột vào cho tôi anh em nhé Đấy, xong cho người ta kiểm tra thoải mái bao cho anh em tất cả loại máy dò không thể phát hiện được bộ này nó chỉ thích hợp tần sóng của cái máy báo dung này thôi anh em nhé cách chơi rất đơn giản thôi anh em luồn hộp vào bật máy lên để trong người ngồi phạm vi 3 mét đổ lại anh em nhé đây tôi sẽ cầm trên tay và test anh em lưu ý này máy báo một dung em xỉu máy báo hai dung em tài nhé đấy máy báo một dung anh một dung anh xỉu tôi xỉu này bằng nước ok Đấy, sân chơi người ta sóc dài không ảnh hưởng gì em nhé em lưu ý tôi khoảng cách là 3 mét đổ lại đấy, đấy là cái phạm vi hợp lý nhất em nhé em có thể đứng hay ngồi ở bất cứ vị trí nào đều được em cứ 3 mét đổ lại là ok máy báo hai dung hai dung anh em tài luôn tài này 15 nút ok thì bộ hột này là có đầy đủ kích thước 11 12 13 14 để phù hợp sân chơi của anh em bộ này, này cho ăn thua đủ cho người ta kiểm tra cho người ta trẻ vụ ra không phát hiện ra bất cứ gì em nhé cái máy này thì rung rất là êm đấy nhiều anh em là đã à, hỏi tôi là để cho người nó phát ra tiếng động tiếng kêu không đấy em nó sợ là người ta phát hiện ra thì khẳng định em anh em để trong người chỉ có một mình anh em cảm nhận cái nhịp rung của nó còn dùng ngồi lại không thể phát hiện được nhé máy báo một rung một rung anh em mới xỉu tôi xỉu này sáu nút đây để cái đĩa này đấy để nó phát ra tiếng động tiếng kêu nhé em cảm nhận với tôi thì đây nó là công nghệ mới nhất hiện nay đảm bảo với em là chuẩn xác 100 phần trăm và không phải bất cứ tăng tích gì em nhé máy báo hai dung hai dung anh em đánh tài thôi tài này 12 nút ok Đấy, sóc dài nắp địa quân hột gì cũng được Đấy, nắp sành nắp sứ nắp bọc trì quấn băng keo đều được không ảnh hưởng gì em nhé Đấy, đây là tôi để đây để nó cập kênh phát lại tiếng động tiếng kêu thôi còn đâu anh em để trong người khẳng định anh em là không có một cái thì ai phát hiện ra hoặc không có cái máy giò nào phát hiện ra anh nhé máy báo một dung một dung em xíu xíu này ok chín nút này tôi sẽ cầm trên tay nhé